Và hắn đó là từ trong tảng đá nhảy ra Yêu hầu Vật không thể khống chế <coughs> Thật buồn cười Mà chính bọn hắn Đã đến từ một nơi khác từ một con tàu vũ trụ được gọi là Vân Tiêu Yên Bình Chiến với ta đến long trời lở đất Còn đánh tiếp nữa Bản xoáy sẽ cho nổ tung vào thành nước táp của thần châu các người Nghe đi Tiếng khóc của bọn da đen trong tộc thành kia Người cũng xứng mà nghe tiếng khóc Đây là ý trời Ý trời Trời có à? ý như thế Trời chỉ là có ý như thế Ta nhắc lại lần nữa Cút khỏi thần châu Về thiên đạo tinh của các người Để chiến đấu đến nước này Người nói chúng ta làm sao mà vậy Vậy ngươi còn ở đây phí lời làm gì lính rồi chứ gì Tư lệnh đơn độc Lão Tôn ta nói lần cuối Tồn ta một thành chém người ngàn đoạn Nhìn cái gì mà nhìn Phan Trấn Các người vẫn là nên lui binh đi Hai bên đều có thương vong Lão Đỗ Nếu các người cứ khư khư cố chấp Ta nghĩ rằng Lịch sử liệt dương rơi xuống sẽ tái diễn lần nữa một vài tên các ngươi cho rằng bóng tối Nhất định phải tồn tại Nhưng đó là vì thế giới của các người tốt hơn Nếu người đã nói chuyện về lão đỗ rồi Chúng ta có thể lùi mình Nhưng nhớ cho kỹ Thiên đạo vẫn luôn ở đây Không chỉ ở hiện tại Mà còn ở tương lai Lái vân tiêu thiên địch Trở về thiên đạo tinh con dân của bảy thành Người vẫn cứ như vậy Bất chấp hậu quả Cũng không biết Thần Châu có người Là phúc hay là họa Ngộ không Ta đã sắp xếp một chuyến tu hành Người đi đi Hắn sẽ là sư phụ của người Ta không muốn tu hành gì cả có đôi khi vì sinh mệnh Vì mạng sống của người Pháp Có lẽ Ngươi có thể sẽ không hiểu Dù sao người cũng là cú Trong một nghìn thế giới Chỉ có thế giới của loài người Mới có thiện lương và từ bi Cũng chỉ có thế giới của thiện lương và từ bi Sống mới có ý nghĩa Đi thử đến với loài người Có câu nói là Đường dài còn lắm gian chân Ta đi tìm kiếm không ngày nào thôi dương thiên đạo ra tv hai chữ là thực hiện hết mình à. alo lão đỗ là có chuyện gì thế chỉ là thế này Được rồi, được rồi Ông tóm tắt nhiệm vụ rồi nhắn cho ta Ta còn đang ngủ đấy Các người bây giờ không phải đã làm những thứ công nghệ cao kia sao Ngộ không Ta không nói cách khác nữa Địa cầu cần người <laughs> Địa cầu à. cần ta Bao à? nhiêu lần rồi Địa cầu à. cần ta Ngộ không Người nói từ một ngàn năm trước đến này, Ta thế nào Muốn ta nói lời thật lòng sao Nói thật lòng Mau nói Nói thế nào cũng được ừ. <laughs> Cũng được Tiêu chuẩn phán đoán của ta tương đối không khoa học Hoặc là là người ngoài hành tinh dạ Hoặc là là yêu ma quỷ quái Ông thì Lão Đỗ Người ngoài hành tinh Vì địa cầu chúng ta đã cống hiến rất lớn Ta công nhận, công nhận Được chưa? Một mép ló lỉnh Vô cùng cảm ơn, Ngô không đã công nhận <laughs> Được rồi, dạ, tin nhắn gửi cho người Chú ý nhận rồi kiểm tra, nhanh lên đấy Cái tính kỳ này của ta cũng sắp bị nhân loại các ngươi đồng hóa rồi Ông chủ cho một két bia Năm chục dạ, dạ. Cảm ơn nhé Được, hoan nghênh là sao lại đến hơn một ngàn năm rồi Sau khi xong Cũng không biết nên gửi cho ai Sư phụ Thế giới của người nhiều tai nạn quá Cũng là thế giới của con Con ở thế à? giới này là đấu chiến thắng Phật Đúng là cao hơn bọn họ Cao đến khủng khiếp nhưng mà Con đây vẫn không có bằng hữu cũng không biết vì sao Ở trước mặt bọn họ Con muốn mai danh ẩn tích Giả dạng như được thuyết minh độc quyền bởi TV2 Con thường tự nói với bản thân Bộ dạng thật của con sẽ dọa bọn họ mất Nhưng những lê dân bách tính đó Là chúa tể của tinh cầu này Còn con Con tự nói với mình Con là Phật không đấu, không tranh, thủ hộ, bảo vệ bọn họ. <laughs> Sư phụ Đau lòng Nhưng ông vui đấy ừ. Sư phụ à Đồ nhi muốn nói chuyện Ờ. À dạ. Đúng rồi Tiền bắn nhiệm vụ Lão đỗ kia lại gửi cầu cứu rồi Để con xem xem Đại ý chính là Giáo dục một đám trẻ con Một đám trẻ con Hành tinh khác xâm lược Lại là hành tinh khác xâm lược à Đế Lê Na Họ dạ. đế Sư phụ Đoàn hiệp chúng con Cũng hiếu chiến Thi thoảng đánh nhau một chút Đồng lại bị thương một chút cũng không sao Nhưng mà nhân loại Bọn họ biết đánh trận Giết cả mấy ngàn mấy vạn năm Sau khi người rời đi Thời gian vẫn luôn không dứt Khổ thẹn thay uống rượu thì không lái xe à? ông bạn già Người cũng nên nâng cấp rồi Lão tôn ta Đi Đi Đại Thánh dạ, Chúng ta quen nhau à? Không có Cho dù không có Nhưng không ai không biết ngài <laughs> dạ, Áp lực như núi nhỉ Được rồi, ta giới thiệu sơ lược một chút Chúng ta dự đoán được sắp có một trận chiến từ ngoài hành tinh Cho nên cần tổ chức siêu cấp chiến binh địa cầu Chúng ta đây cũng tổ chức một nhóm ờ. Một đám vớ va vớ vẩn Họ bây giờ thế nào rồi Hiện tại chẳng ra sao cả Vậy tới tìm ta là Đánh cho bọn chúng dừng lại là được Vậy các người tự đi mà đánh Bọn họ đều là fan hâm mộ của ngài Vậy thì ta càng không thể đánh Quan hệ rất phức tạp Lĩnh đội bây giờ là người của liệt dương tinh Họ đế Đúng Liệt dương chủ thần Đế Lê nà. Mà họ từng tự cho mình là thiên đạo Dựa vào kỹ thuật trước mắt của địa cầu chúng ta Không xây dựng được hùng binh liên Hùng binh liên Đúng Cần phải có liệt dương trợ à, giúp Địa cầu không tổng hợp được thiết giáp ám hợp kim Nhưng mà nếu như không có ngài Liên minh hùng binh cũng sẽ không biết đi về đâu Địa cầu chúng ta sẽ không thể chống lại xâm lược của nền văn minh tiên tiến hơn Mà ngài bớt lấy lòng ta đi Ta xem là được Báo cáo, bọn họ sắp đến rồi Ngài xem Bây giờ để cầu ngoại trừ ngài Cũng không ai có thể thực sự giáo huấn được bọn họ Vậy ta cũng phải gặp mặt bọn chúng một chút Đại Thánh Bọn họ mặc thiết giáp ám hợp kim Cách thức dò xét thông thường không thể thấy được hay là Ngài cứ nghỉ ngơi một lát Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển Nhìn kìa, là Tôn Ngộ Không thật kìa, thật là phấn khích Ta, ta gặp được Tôn Ngộ Không Mình, mình gặp được Tôn Ngộ Không thật rồi Tề Thiên Đại Thánh, Đại Náo Thiên Cung Ta thích Tề Thiên Đại Thánh Vậy chuyện Đại Náo Thiên Cung là thật đấy Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, cái gì Đại Náo Thiên Cung chứ vớ va vớ vẩn nào là sinh ờ, viên rồi nhân viên chuyển phát nhanh một đám này còn kéo theo một đám cận bã xã hội 内心慌张，诚心创作淡定；战首，特别带劲，青你欣赏；指导动作电影，看在嘴里吐来几个你，来场动作戏，续写这传奇。敌我的你个都没戏，盛宴分前几，我靠的屁！ Không đánh nữa, không đánh nữa Hậu sinh khảo úy mà Các người đánh <laughs> không tệ Ta là đấu chiến thắng Phật Tôn hộ Không Từ rất sớm đã đi tới thế giới này Đối mặt qua vô số nguy nan Nhưng lần này Nhìn thấy các người Thiên kiếp sắp tới rồi Lão Tôn ta cũng không biết phải đối mặt thế nào nữa Đại Thánh Thời gian không còn sớm nữa đội tôi Quân đang ở cực hợp hào chờ ngài, Ngài đi cùng với các đội hữu chứ Lão Đỗ <laughs> dạ. Được, dạ. được dạ, Đi xem thử Thần tượng Tại thiên đại thánh tông của không sắp làm đội trưởng của chúng ta rồi này Hầu ca Hầu ca Hầu ca Đi nhanh hết lên cho ta Ngồi vào chỗ Ta nói rõ à? một chút Ta là thần Thần của người liệt dương Cũng là thần của các người Chỉ là bây giờ Ta là cái gì của ờ, các người nhỉ À ờ. Đội trưởng Đã rõ chưa sắp đến cựu hạp hào. Trong các người có thể bay chỉ có Tường Vi, Tôn, Tôn Ngộ Không, nữ Bồ Tát này là à? ai vậy? Còn muốn ta nhắc lại sao? Chủ thần cùng đội trưởng của các người, lê nà. Trên tâm ta không có đội trưởng, càng không có chủ thần, chỉ có Phật. Sau đã thì sao? Sau đã ta chịu đựng không so đo với người Thiên đạo tinh nhân là liệt dương Liệt dương, liệt dương, thiên đạo, thiên đạo Liệt dương chính là thiên đạo, thiên đạo chính là liệt dương Chỉ có điều Vào lúc bênh báo tự đắc Thứ gọi là thiên đạo Bị đánh cho rụt cổ rồi Chuyển thành liệt dương Ta nghe nói người Đấu chiến thắng Phật Vướng mắc không rõ với liệt dương Ta không so đo với người Kẻ địch hiện tại của chúng ta là Thao Thiết Đã biết chưa Được rồi Ta là Thái Dương Chi Quang Nhảy Mời chinh phục ta Thảo thiết chẳng qua chỉ là một phiền toái nhỏ Mình cô cũng đủ để giải quyết Thao thiết cũng không phải phiền phức của liệt dương chúng ta Thiên đạo thì thiên đạo Còn liệt dương cái gì chứ Ta không rõ vì sao người kiên kỵ danh sư này Người bao nhiêu tuổi? 23 23 tuổi Chắc chắn là không hiểu cái khỉ gì cả Tôi biết quá khứ hơn 1.000 năm Cười cái gì mà cười Còn dám ném ta xuống Không bằng lát nữa đến phòng ta chưa ta tâm sự đi rất đẹp Cái gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt hạn. Nhưng đối với loài khỉ mà nói Cô ngay cả lông còn chưa mọc đủ Ta cũng không có ý định cho người xem đâu Cô còn chờ ai nữa Từ liệt dương, thiên đạo từ liệt dương tới địa cầu, niềm vui thú lớn nhất của ta chính là có thể ăn mặc thật thời thượng, một chủ thần thiên đạo, là vì thời thượng ở địa cầu. Liên quan tới quyền chỉ huy Liên Hùng Binh Ta không muốn cử chỉ huy gì cả Hùng Binh Liên đây là bọn trẻ danh Đừng có gậy già lên mặt nữa Thiên đạo vào 1400 năm trước Từng tới địa cầu một chuyến Bọn họ mở ra cái gì mà Vân Tiêu Thiên Đình Lơ lửng trên không ở Đông Hải Những điều này ta không biết Cô không biết Vậy cô có biết trong bọn họ có một tên gọi là Phan Trấn đánh cho ta đến long trời lở đất dám cho đổ tung bảy thành ở Đông Hải muốn khiến cho lão tôn đầu hàng sau đó thế nào à? Sau đó à? à? thế nào à Sau đó bọn họ rời đi Bị khuyên lui binh Vậy còn ngươi Ta như thế nào Bọn họ không thể không áp chế được ngươi Lão Đỗ Các ngươi bây giờ gọi ông ta là Du Khan Du Khan là tên ông ta bây giờ Ta chỉ gọi ông ta là Lão Đỗ nếu như không có ông ta, địa cầu bây giờ trên không sẽ còn lơ lửng vân tiêu thiên đình của thiên đạo tinh các người. Có gì xấu xáo? Lão tôn ta chính là không được vui. Thiên đạo có thể bảo vệ địa cầu bình an, lão tôn à. cũng có thể. Nhưng mà lão tôn những năm gần đây à? làm như thế nào Mai danh ẩn tích Tình nguyện bị thế gian lãng quên Chỉ để làm cho địa cầu thái bình <laughs> Đấy có phải là rất ngu ngốc sao Người ngốc như vậy làm sao cho địa cầu Thái Bình đây Cô Người xem đi Đại quân của Thao Thiết đột kích Ai chỉ thị Người có biết không Chỉ dựa vào ngươi Thì chẳng lẽ dựa vào cô Ta đủ để địch lại toàn bộ Minh Hà Ta đủ để cho cô quỳ gọi ta là Hầu Ca Không có tự nhiên mà yêu Người phàm con như vậy vốn chỉ là thần Ta đảm bảo tự ta có thể làm được Các người không được Các người là một thiên đình Chúng ta tất phải đánh một trận Đánh một trận Đánh nhau là suy nghĩ của những kẻ nghĩ đôi bên thực lực ngang nhau Vậy ta cũng không muốn ức hiếp người Dừng lại Ác quy chat Thời đại đang thay đổi Muốn ta lý giải lập tức cũng không dễ dàng Người bên ngoài địa cầu Một số được xưng là thần Một số được xưng là ma Các tiểu luân mới nói chuyện yêu đương đúng không Thank <laughs> you. Người trẻ tuổi chứ không nổi loại nhiệt tình này Đế Lena được xưng là Thái Dương Chi Quang Sức quyến rũ của cô ta là không thể kháng cự Cân đầu vân Đưa ta đi thiên đạo tinh Lần này đi thiên đạo tinh Qua cầu quá nhiều lần Liên tục nhảy vọt tinh thể Cần 11 ngày Đi Người đấy là ai Ta là đấu chiến thắng Phật Hệ hành tinh xích ô địa cầu Tôn Ngộ Không Tới nơi này làm gì Ta muốn gặp đế vương của các người Đế vương ngươi muốn gặp là gặp sao Thời gian của ta không nhiều Vậy là phải đánh vào rồi Đánh vào ông Ngộ Không Đây cũng không phải là 1.400 năm trước Biện pháp phương án nhắm vào người chúng ta đã sớm nghiên cứu thấu rồi <laughs> Người đấy Lên trước à Tiên pháp phương án Lại còn có tiên pháp phương án Cái này ở địa cầu chúng ta gọi là phương pháp khoa học kỹ thuật Sẽ không dễ dàng bị các người hù dọa nữa Một thời không phải là một đời Địa cầu các người chịu không nổi một tuyết Ta cảm thấy luôn có cách để phá hủy thiên đạo tinh của các người Hầu tử Muốn chết Người xem Huyền Thiên Cực là một tiểu thần Hắn bây giờ cũng có thể đấu với người nửa canh giờ Người thế này Lấy cái gì mà đòi hủy liệt dương Chỉ dựa vào Ta là đấu chiến thắng Phật tốc Ngộ Không Người có chắc là dựa vào bản thân Thì có thể đảo ngược cản hôn không Đế Lê Nà đã xảy ra chuyện gì Người tốt nhất nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng Chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau Sao phải giải thích cho người Bớt nói nhiều lời rõ ràng có thể hết miệng giải quyết vấn đề Đừng ép đến phải dùng vũ lực để giải quyết Việc có các người đứng trước cảnh bị thao thiết của tinh hệ Minh Hà xâm lấn Lena xuất phát từ tấm lòng thiện ý để giúp địa cầu các người phòng ngự Có thật như thế không? Đúng thật như thế Sao? Cô cũng quay về rồi à? Sao ta vạch trần các người sao? thiện ý giúp các người. Nói thật, tôi ngộ không, cho dù ta nắm lấy địa cầu của người thì ngươi có thể làm gì được ta? Lena, chưa có vô lễ, ông đừng có dám huấn ta. Ta là chủ thần của liệt dương. Lena, Ta không ngại đánh cho người răng rụng đầy đất Thiên đạo Chủ thần Chủ thần muốn ngươi quỳ Thì ngươi phải quỳ Nhìn cho rõ nơi này là thế giới của ai thần nói chuyện tuy rằng không dễ nghe Nhưng mà cũng không sai Thế đừng có dùng cách thô lỗ thế chứ Đồng hồ không Nếu người không muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa địa cầu và liệt dương Thì biết điều một chút Như ở chỗ này dây dưa với ta sẽ chỉ làm cho địa cầu bị thao thiết tiêu diệt Triều thần lên ạ à, Thảo thiết đại quân sắp tiến vào hệ hành tinh xích ổ